để ờ, mình ờ, có thể là trong cái ờ, trước Tết này mình có thể lợp luôn đó xây xong rồi đó phần mé này là cái bếp nè đó ở trong đó là cái kho lúc trong là kho cái bếp là ngay cửa sổ đây là đường đi là tới một m tám luôn nè còn đây là cái à, đường đi bên hông 1m6 đó chỗ cây cột bằng à, cây nè tới mí đường mé trong này là một khu đây động thênh thang nha chưa có xây nhà sinh đó cái hầm nhà, nhà sinh đó khúc ở trong đó rộng thênh thang luôn và như thường lệ thì à, vào à, cuối tuần Phước sẽ ghé à, cập nhật một lần cho cô chú anh chị quý mạnh thường quân tiện theo dõi ở đây mình sẽ không làm cửa nha để rộng vậy để tiện cho việc di chuyển nếu mà chẳng hạn như có cụ nào bệnh đó đi bằng băng ca thì mình có thể đẩy xe ra xe vô nó tiện đó là một khu còn đây cũng là một khu nữa hai khu khu ông khu bà giờ trên đó thì mình sẽ còn xây lên nữa chuẩn bị à, đổ à, đổ kêu là đà kiền phải không anh Phương đà dằn là mình dằn lên trên ở đây là sẽ làm những cái à, cái khung bông nè đây là phòng thờ nha khi mà bước vào thì mình sẽ gặp phòng thờ đầu tiên còn bên đây dách bên đây dách trước cửa thì nữa phước sẽ định cái bảng tri ân vô tri ân quý mạnh thường quân á cái này là cái sân đây từ đằng sau mình có thể đi lòn qua lòn thẳng đằng trước luôn mét sáu mình có thể đang để băng đá cặp dài dài đây nè mình có thể ngồi nhìn ra lộ có mé sông luôn thì à, sau khi làm á, nếu mà có đủ à, kinh phí hay còn dư được chút ít á Phước sẽ làm thêm cái bờ kè bờ kè này gã 3 mét nữa để cho nó rộng để chiều à, mấy bà hai mấy ông á, có thể ra méo ngoài đây mình không gió lên khung lên hình là thấy rộng lắm nha cô chú anh chị trên 400 à, mét vuông tổng diện tích uh, sử dụng còn trên giấy tờ thì chỉ có 329 thôi cái tượng quan âm thì nữa mình sẽ để bên kia để chỗ ngay cái nắng chạy á nắng chạy nữa tháo ra mỗi à, cái đường đi đây nè trước cửa này đây tôi sẽ à, để một cái cửa sổ cửa sổ lùa một cái bốn cái cửa sổ lùa cho thoáng thông gió vô và cái phần ở trên đây thì nữa mình sẽ à, không dùng quạt trần nha mình chỉ để dùng quạt treo tường thôi để giường cặp cặp cặp cặp, cặp hết Dường thì ờ, Phước sẽ đặt ờ, loại giường là 9 tấc hay là 1 mét gì đó, dài 2 mét. Cho mấy bà mấy ông nằm. Tạm thời thì đường đi thì Phước để tới 1 mét 8 để ờ, chừng nữa mình có thể như là chật á thì mình có thể để giường ngoài đây cũng được, còn không nữa thì về sau tạm thời chưa có đông thì mình sẽ để võng cho ông bà nằm sau cái à, clip này thì Phước sẽ bắt đầu à, cập nhật tiếp cái à, chi phí uh, thu chi trong ta từng năm này để cho cô chú anh chị tiện theo dõi luôn tổng vật tư hiện tại và quỹ hiện tại mình còn bao nhiêu tuần này có mạnh thường quân nào hỗ trợ rồi vậy nha bây giờ Phước sẽ đọc tiếp cái danh sách nha và công bố thu chi nha quỹ hiện tại còn nha Phước vẫn tiếp tục nhận sự chung tay hỗ trợ của cô chú anh chị và các bạn nha à, mong là cô chú anh chị và các bạn à, luôn luôn chung sức đồng hành về sau là sẽ làm cái phần à, ton nữa ton lợp này không biết có đủ kinh phí hay không nữa còn cái dàn cửa nữa dàn cửa thì theo như Phước biết á, thì nó khoảng 7 80 triệu lần tại mình sẽ sử dụng cửa bốn cánh rồi cửa gào nữa cửa sổ nữa cái phần ton ở trên đó thì Phước sẽ à, à phán phán cho đội ton rồi mình sẽ còn cái phần đóng lau phong nữa sơn phết nữa điện nữa nói chung là nhiều lắm thì làm tới đâu thì Phước sẽ à, cố gắng xin cô chú anh chị tới đó mong à, cô chú anh chị luôn luôn theo dõi và đồng hành ạ à. rồi bây giờ mình sẽ cập nhật danh sách nha rồi thì bây giờ Phước à, xin phép à, cập nhật cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ à, trong tuần năm nha tính đến ngày 8 tây tháng 1 năm 2022 à, số thứ tự 220 gia đình cô Trần Thị Sử ở Bạc Liêu hỗ trợ 1 triệu. Cô Ba ở Vĩnh Long hỗ trợ 1 triệu gửi, Facebook Res Vesper hỗ trợ 500.000 đồng. Một mạnh thường quân giấu tên hỗ trợ 1 triệu. Bạn Đặng Ngọc Chi hỗ trợ 500.000 đồng. Thì tổng cái số tiền à, Phước nhận được thêm là 4 triệu gửi. Ờ, Phước cũng à, xin phép cô chú anh chị cho Phước à, đeo khẩu trang nhé với lại tóc không có chảy đồ gì cho nên Phước đội nón luôn tại cập nhật cũng lẹ, thì à, thôi à, cứ như vậy mất công chảy tóc chút keo rồi nữa mất thời gian thì hồi từng rồi là quỹ mình còn á là 87 triệu 505 ngàn đồng cộng với 4 triệu rưỡi là tổng số tiền mình có là 92 triệu 000 lẻ 105.000 đồng từng rồi mình đã chi trong từng năm nhé, mình đã chi à, vào vật tư là 17 triệu 776.800 đồng thì đây là những cái hóa đơn của hai từng rồi Phước sẽ đều có giữ lại hết và tiền công của thợ là 12 triệu 930 ngàn đồng cà phê cộng với nước đá cộng với mua thêm ờ, xô sách hồ là 330 ngàn thì tổng cái số tiền từng rồi mình sử dụng thêm là 31 triệu 036 ngàn 800 đồng rồi mình lấy 92 triệu 005 à, ngàn đồng mình trừ cho 31 triệu 036 ngàn 800 à, đồng thì à, mình tính luôn nha là mình trừ ra thì mình còn được là 60 triệu 969 ngàn đồng và sau khi à, từng năm này thì mình à, còn được cái quỹ là 60 triệu 969 ngàn đồng thì bắt đầu tuần 6 thì mình sẽ tiếp tục trừ và bây giờ thì à, tuần sau sẽ tiến hành xây thêm một mớ nữa sau đó mình sẽ lợp thì tuần sau này Phước sẽ tiến hành hỏi cái phần ton lợp là bao nhiêu Phước cũng à, rất là mong cô chú anh chị hỗ trợ à, để chung tay góp sức cho nó hoàn thành hoàn thiện cái máy ấm tại vì bây giờ mình sẽ còn thêm là cái phần à, ton lợp nè à, đóng lau phong nè gạch ốp tường nè còn à, thêm một cái dàn cửa nữa cái dàn cửa mà cửa sổ cửa cái rồi nữa nói chung là còn lạc giặt lạc giặt rất là nhiều à cũng phước cũng báo cho cô chú anh chị một cái à, cái tin luôn là riêng về à, cái phần mền tại hiện giờ à, sẵn cái có cô mình máy ấm chưa xong nhưng mà có cô này hỗ trợ mền cho các cụ tại vì nghe nói sức chứa khoảng 50 50 50 cụ nên à, à, có một cái chị Nguyệt ở bên Mỹ hỗ trợ là 12 triệu năm và chị ấy nói là dùng cái số tiền này để chừng nữa mua mền mua 50 cái mền và chị ấy cũng coi giá mền luôn rồi và chị Phước kêu Phước mua đúng cái mền đó thì nữa sau khi mua Phước sẽ báo với chị ấy sao bây giờ Phước cũng cập nhật lên luôn và có một cô Tâm ở Mỹ cũng hỗ trợ thêm là 50 cái chiếu nữa à, với số tiền là 11 triệu rưỡi thì hai cái phần này Phước sẽ để riêng tại vì ờ, hai cô kêu chừng nào là xong rồi mới mua không có cho Phước sử dụng trong quá trình xây dựng nên là Phước không có cộng vô à, Phước rất là mong cô chú anh chị mình à, À, chung tay để cho máy ấm nó sớm hoàn thiện à, đưa vào hoạt động thì như Phước đã nói thì còn cái phần ton nè ton lợp nè à, Phước hỏi giá nhiêu thì để coi coi nữa Phước sẽ báo lại với cô chú anh chị chắc có lẽ là mình phải à, vận động từ từ theo từng phần để cho máy ấm nó sớm hoàn thiện phần là ton rồi à, à, đóng lau phong rồi à, gạch ốp tường lót sàn với à, phần làm à, cửa nữa dàn cửa không nghe đâu cũng à, bảy tám chục triệu cửa à, cửa cửa cái rồi cửa sổ rồi mấy cái cửa trong nữa cô chú anh chị cửa gào nữa thì cái phần đó chừng nào tới đâu thì Phước sẽ thông báo tới đó rồi bây giờ thì à, Phước xin cảm ơn cô chú anh chị nha Phước vẫn nhận sự chung tay của mọi người mong cô chú anh chị mình góp được cái gì đó thì mình góp cho máy ấm nó sớm hoàn thiện và dạ, phước chào và tạm biệt ạ bye bye hẹn từ sau gặp lại